các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 h 30 ngày 16 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra trận đấu chung kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Với trận hòa trên sân nhà Mỹ Đình, Thái Lan đang là đội chiếm ưu thế so với đội tuyển Việt Nam. Theo lực bàn thắng thua trên sân khách, Thái Lan chỉ cần ít nhất một trận hòa 0-0 hoặc 1-1, Thái Lan sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Tuyển Việt Nam có trận hòa vô cùng vất vả trước đội tuyển Thái Lan. để Việt Nam có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 nhưng lại để đối phương gỡ hòa và ghi thêm bàn thắng thứ hai ở trong hiệp 2 cũng trong hiệp hai các cầu thủ Việt Nam chơi tổ ra rất lấm ngóng trước đội tuyển Thái Lan và thiếu đi sự chính xác và những đường truyền quyết định hàng thủ thì đẩy mắc quá nhiều lỗi để lộ ra khoảng trống thực tế lối chơi của đội tuyển Việt Nam không mấy thuyết phục trong hiệp hai khi họ chỉ biết đẩy bóng ra cánh và tạt vào vòng cấm trừ tình huống của Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số còn ngoài ra những đường truyền tạt cánh như vậy đều bị Thái Lan bắt bài và hóa giải trong hiệp 1 đội tuyển Việt Nam đã chơi hoàn hảo trước Thái Lan huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ 352 đã giúp tuyển Việt Nam chơi hiệu quả trước đội tuyển Indo ở trận bán kết lượt về và đến trận này, sự chủ động của đội tuyển Việt Nam còn được thể hiện rõ ràng hơn trước một đội kiểm soát bóng hay nhất Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam không chủ động chơi lùi về đá đình rập mà sẵn sàng đẩy cao đội hình áp sát quyết liệt trên phần sân của đội tuyển Thái Lan, tổ chức tấn công với những đường chuyền vô thẳng vào trung lộ. Những pha đánh biên cũng được các cầu thủ thực hiện nhường nhuyễn mà đường chuyền của Quế Ngọc Hải cho Tiến Linh ghi bàn là điều chứng minh tuyển Việt Nam chỉ cần hai đường chuyền để quá giải hệ thống phòng ngự của đội tuyển Thái Lan và cho thấy nguyên sự lợi hại nhưng bước vào hiệp hai những sự xuống dốc bất ngờ của đội tuyển Việt Nam thay vì tiếp tục áp sát và tấn công chủ động với đội hình đẩy cao tuyển Việt Nam đã chuyển về đá với sơ đồ 541 với hai lớp phòng ngự dăng ngang lớp phòng ngự đầu tiên để ngăn các tiền đạo của Thái Lan xâm nhập còn lớp thứ hai để bao vây các tiền vệ của đội tuyển Thái Lan chặn các pha phối hợp lên bóng nhường nhuyễn của đội tuyển Thái Lan bằng cách một chạm lối chơi này đã vô tình giúp đội tuyển Thái Lan kiểm soát trận đấu trở lại và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 đội tuyển Thái Lan đã khai thác rất tốt những lỗ hổng của hàng thủ Việt Nam ở tình huống này với với ba trung vệ đá ngang ngang các hậu vệ đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn để bắt liệt vị và ngăn đối thủ tốt xuống ở những đường chuyền dài có điểm rơi với việc về sau không thể duy trì được nhịp độ chơi bóng dồn dập như hiệp một đã khiến đội tuyển Việt Nam phòng ngự rất bị động và cũng để thủng lưới bàn thắng thứ hai tại giải năm nay cứ tưởng sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 cho đội tuyển Thái Lan nhưng tuyển Việt Nam cũng đã kịp sang bằng tỷ số 2-2 ở những phút cuối trận những gì đã thể hiện trong hiệp 2 sự lúng túng và mất nhịp của đội tuyển Việt Nam nhưng ngược lại Thái Lan đã giữ được sự điềm tĩnh và lớn chơi kiểm soát bóng dù có lúc bị đẩy vào thế bất lợi Hiện tại tuyển Việt Nam muốn vượt khó để giành chức vô địch trên đất Thái Họ cần phải khắc phục những khuyết điểm Cần đảm bảo được nhịp độ chơi và áp lực đều đặn trong mọi hoàn cảnh Và cũng cần cải thiện lại 3 tiếng vì đây là trận đấu lượt về trên đất Thái Lan Kết quả sẽ là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam Cảm ơn các bạn đã xem video này Hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và like để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.